Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ủ, cái gì này? bốn thằng clan CC coi như là party với nhau Thôi chết rồi anh em ơi, lạc vào ổ nhiền nhện rồi Chuyện này khó đấy, chơi gì đây? Phải chơi một cái đội hình nào đấy mà chúng ta có thể ít bị counter nhất Đấy Phải chơi một cái đội hình mà ít bị counter nhất Bởi vì làm sao Nếu mà gặp cái tình trạng party ấy, anh em biết không? Party đây là nếu mà anh em chưa biết nhá thì tôi cũng xin coi như là giới thiệu cho anh em cách mà đeo rank nhanh nhất. Đấy, đấy là party. <laughs> party hai người với nhau thì đã gọi là rất là nhanh rồi đấy nhá. Đây còn party bốn người với nhau đấy từ từ, từ xong rồi Đấy và chúng ta thấy là có một người CC ham vui là đã có cái con đường là pick Clyde đấy. Đấy là, là chốt được Clyde rồi. Một thằng chốt Clyde đó ờ, đấy Đây nó gọi là một cân bốn luôn Ngoài coi như là những cái thằng khác thì bốn thằng này nó, nó coi như coi như là nó party cover nhau đấy coi như là một mình thôi nếu mà tí nữa là phải chống với cả bốn người càng đấy làm clip đúng là không hề dễ ở cái mức rank này anh em ạ <laughs> nghịch dại một lần đấy lấy uh, ờ, à queen để làm clip nhưng mà khó <laughs> tự nhiên là khó bốn cái thằng CC toàn top server xong rồi là coi như là là party với nhau để đeo rank. Thằng CC ham vui với CC tùng cháy là tôi biết là là là top đấy, đang top server đấy, còn top hình như là top 5 hay top 6 gì đấy server thì phải. Top của server thế giới luôn nhá, nhưng không phải top Việt Nam đâu. Đấy, căng đấy. Chuyện này nói chung là xác định là khó, xác định là khó anh em ạ. Chuyện này nói chung là xác định là đánh bổ củi thôi. Chứ còn cũng không hy vọng là sẽ đánh được chuỗi đâu Chắc là khó đấy Đánh chuỗi là rất khó nha anh em nhá Đấy mà tôi cũng sẽ chốt đồ sớm Tôi chốt đồ sớm để tôi có thể là giữ được máu Cũng như là có cái gì đấy để thắng nơi thì được cái um, uh, cái cái cái um, công nghệ mech chúng ta roll free <clears throat> ok đó được một cái công nghệ make free. Hy vọng là ra được cái con uh, ờ, Sky sớm này, lên hai sao. Có hai con rồi, cho xin một con đây nào. Ui ừ, không có rồi. School Hunter này. Ok. Kẹp được hai đỏ vào. Hơi khèo anh em nhỉ Tôi sẽ chọn một cái đội hình mà chúng ta có thể chơi một cách ổn định và có thể giữ máu được Trận này là phải giữ máu tốt thì mới có thể là đánh được đấy Còn chắc là tôi nghĩ là là là, là late game ấy Thế nào thì cũng sẽ là một solo với cả 4cc thôi anh em ạ Nếu mà tôi sống là tôi vào trong top 5 Tôi phải khẳng định với anh em thế luôn Đây nó là party 4 người Nếu mà anh em chưa biết tại sao party Nó lại dễ dàng nó vào top thế thì tôi cũng xin giải thích cho các anh em mà chưa biết là khi mà chúng ta party bốn người với nhau ấy thì cái cơ hội mà gặp nhau ấy, nó rất là dễ đấy với những cái người ở mức rank cao như tôi thì cái việc tính cờ để gặp nhau ấy tính cái round để gặp nhau ấy nó dễ lắm đấy thế nên là cứ gặp nhau ấy thì bỏ cờ ra đấy cứ bỏ cờ ra để bớt mất máu thôi đấy hoặc giả sử như mà có một cái người mà người ta có chuỗi nhá có người người ta có chuỗi ấy thì người ta có thể nhường chuỗi được cho cái người đồng đội Đấy nó chính là cái hay của cái việc là party Anh em thấy không? Nếu mà party được nhá thì, thì, thì cái hay nhất của cái việc party đó chính là có thể nhường được cái chuỗi cho nhau Hoặc khi mà gặp nhau ấy, cái người eco ấy có thể nhường được cái người eco Đấy, cái người đang eco nhưng mà gặp đồng đội Đấy, thì có thể bỏ bớt bài ra để cho đỡ mất máu Đấy, nó rất là là là là là là, là có lợi thế Chưa tính đến cái việc là khi mà late game ấy anh em cứ cảm tưởng như late game nhá Khi mà có những cái người người ta chết đi rồi ấy Thì cái người đồng đội còn lại đúng không Sẽ sống sót Và những cái người chết ấy sẽ đóng vai trò là gì Là đi soi bài hộ Đấy soi bài xem là đối thủ để bài như nào Vị trí như nào để biết cách để counter Nguy hiểm lắm anh em Đấy mà đây là là hai người đã đang nguy hiểm lắm rồi Đấy, đấy chơi như thế là hai người đã nguy hiểm lắm rồi đây còn chơi bốn người là anh em biết là cái mức độ khó nó như nào đấy tức là Ngoài cái việc là quân sư ra nhá Để tư vấn bài ở, ở ngoài ra ấy, Thì còn có là soi bài và kết hợp là có thể là là, là, là chỉ cho là là xếp bài như thế nào để counter đối thủ Đấy, thế nên là khó Trong những cái trường hợp mà gặp như này là rất khó luôn Đấy Gặp party đôi là đã thấy khó rồi Chứ đừng có nói là party 4 nhá anh em nhá Đấy là chơi một cái đội hình nào mà nó ít counter thôi và Chúng ta chỉ cần thay đổi một vài cái vị trí đơn giản thôi Đấy, Một cái đội hình đơn giản giữ được máu đấy phải đảm bảo yêu cầu là giữ được máu ở trong trận đấu và một cái đội hình dễ chơi dễ giữ được máu đấy và ít bị counter nó phải là một cái đội hình như thế đấy, ít bị counter bằng vị trí xếp bài tức là xếp như nào thì vẫn có thể ăn được đấy thì chúng ta chơi những cái đội hình như thế thì chúng ta mới có thể là có một cái trận đấu hướng tới một cái trận đấu top 1 được rồi <clears throat> trận đấu này nói chung là tôi cũng xác định là tôi không thể nào mà giành chiến thắng ở đâu đấy khó lắm anh em ạ khó lắm nên là tôi uh, quyết định là tôi uh, giữ máu thôi Tôi giữ máu thôi Chứ cái tầm này ờ, thì chúng ta cũng không thể eco được Với những cái trận đấu như này Đấy, những cái trận đấu như này thì thế nào rồi cũng sẽ bị phá eco thôi Đấy, chơi với cả bốn người cơ mà Thì cứ chia nhau ra có một thằng là là là eco đúng không? Còn lại thì là là xác định là sẽ uh, nhường để có thể là có một người đồng đội eco một người chơi chuỗi thắng. Đấy. Anh em thấy là ở trong trận đấu này anh em cũng nhìn thấy là biết là CC đạt bế bỏng đấy là đang được nhường cái cô đấy còn uh, cái người chơi chuỗi thắng thì tôi cũng chưa nhìn ra nhưng mà tí nữa anh em sẽ thấy thôi đều ủ uh, mày thế <clears throat> được được được được được được đánh được đánh được đánh được có thể người chuỗi thắng đang là cc tùng cháy hoặc là cc hòa cute đấy đấy anh em cũng có thể nhìn thấy là hai người đang ở phía trên là đánh được chuỗi thắng còn cc đặt bé bỏng là được nhường để có thể đánh chuỗi thua đấy, nếu mà tôi bây giờ tôi xuống tôi eco chắc chắn là tôi súng hố thôi nhá anh em nhá nên là tôi đánh thôi theo kiểu một cái đội hình giữ máu để xem là là là chúng ta chơi cái gì <clears throat> ok đã có thằng vừa sang soi đó tôi không để ý đâu tôi chưa để ý thằng nào vừa sang soi có phải thằng eco sang soi không thằng, thằng đặt bé bỏng sang soi đúng không chưa gặp đặt bé bỏng này có có có có khi nào mà tôi bỏ cờ ra tôi phá chuỗi nó luôn không nhỉ <laughs> thế chơi nó lại gắt quá đó, ờ, ờ, chơi là gắt quá anh em ạ Mà thực ra thì cũng không cần Bởi vì là tôi thực ra bây giờ tôi cũng đang có mech ấy Tôi gặp thằng đấy tôi cũng có thêm một cái free roll Thì cũng ok <clears throat> Đúng rồi anh em ạ Anh em cũng có thể thấy là đấy Thằng CC túng cháy đang có chuỗi Rồi roll rồi ấy à Được đấy bốn đỏ và cái đá anh em ạ à lên nhớ là ngoài cái thằng CC đặt bé ỏng ra Đang eco tôi chưa gặp Thì cái thằng còn lại nó chính là thằng CC tùng cháy Đấy Rau này có khi gặp thằng CC tùng cháy Cắt chuối lại ngon <laughs> Anh em nhá Đây là tôi không có bỏ bài ra tôi phá chuỗi cái thằng kia đâu Mẹ dở hơi Đánh là đánh chuỗi thắng như ai đánh chuỗi thua Rồi ok vậy là cái rau Tiếp theo là cái round 11 Chúng ta sẽ gặp CC uh, ờ, Tùng Cháy ừ, CC Tùng Cháy bây giờ với khả năng là tiền là như kia thì khả năng là sẽ không áp được 7 Tôi sẽ áp được 7 ở round 11 Ok Ở level 11 chúng ta sẽ có 3 Goblin Ở, ở, ở round 11 chúng ta sẽ có là level 7 3 Goblin kết hợp với cả 4 đỏ Ok Được đấy Được đấy anh em ạ Được đấy Với một cái đội hình như thế thì cái uh, lượng máu nó sẽ là rất trâu trâu trâu chó ở trong cái, cái round 11 rồi, đủ lượng trâu có thể đánh được Ok Biết chính xác là round 11 là gặp Tùng Cháy rồi Nha anh em nhá Không, Tùng Cháy bắt đầu bán bán cờ đi rồi Bán cờ bớt rồi Bây giờ nó có đủ 10 tiền Vậy là round sau nó cũng sẽ lên 7 Ok, vậy chúng ta sẽ 7 đánh với cả 7 Ở round sau Tôi tôi chắc là tôi cũng sẽ lên 7 thôi Nếu mà thiếu tiền tôi sẽ bán bớt đi Tôi sẽ bán lấy con God of Light đi Bán đi mới đủ tiền round sau up 7 anh em ạ nếu không là, là không đủ tiền ok nhân tiện đây tôi cũng xin gửi cái thông báo đến cho tất cả toàn thể các anh em fan ở kênh đang theo dõi tôi đấy là kể từ cái ngày hôm nay và cái clip này thì nó sẽ là những cái clip mà tôi sản xuất trước anh em nhá Tôi sẽ sản xuất trước và tôi sẽ làm cho khoảng 6 ngày, khoảng một tuần Để tôi có thể chăm sóc vợ tôi ở trong bệnh viện Vợ tôi sẽ đi đẻ vào ngày mai, tức là ngày 28 à, Đấy thì tôi sẽ sản xuất clip trước và đến uh, mỗi ngày tôi sẽ cho nó phát hành vào lúc 9 giờ tối nha anh em nhá. Đó, thế thôi. Thì uh, tất cả những clip sau nó sẽ không có tương tác như clip này đâu. Đấy, nó sẽ không có tương tác nha anh em nhá. Thì các cái um, anh em mà ủng hộ tôi cũng như là donate cũng như là đăng ký hội viên thì uh, cho tôi là cảm ơn sau nha anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ gặp CC thùng cháy Ok Ăn được không? Ăn được Ăn được anh em ơi Yên tâm yên tâm yên tâm Yên tâm Tôi nghĩ là ăn được Với hai bit ở đây thì, thì không có cửa hai bit ở đây không có cửa Nói cho nhanh anh em nhá Rồi Để tôi chào cái bạn này đã Ok Lần đầu tiên cắt chuối Ồ oh. Hay quá Cắt chuỗi CC tùng cháy Ui ui Có chuỗi luôn này <laughs> Thế là tôi lại còn được đánh chuỗi thắng cơ ừ. Chuẩn bị chuyển sang gót thôi anh em ơi Ok <clears throat> Rồi nhưng mà chưa có co nha anh em nhá Co thì nó sẽ là con Heaven Bomber đấy Heaven Bomber lên 2 sao thì có thể chơi được Đấy, tiếp theo nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ phải là là cắt chuối của CC Hoàng Cute 717 anh em nhá Nay liệu có siêu phẩm không Anh em đừng có gọi tôi là idol Ngại lắm Idol gì đâu anh em Chỉ là coi như là thợ youtube thôi mà Cố gắng là sẽ ờ, Hy vọng Chứ không phải cố gắng Hy vọng là sẽ gặp được CC hoặc Cute sớm Chứ còn muộn là cái chuỗi này là sẽ coi như là rơi vào tay của các đồng đội của CC hoặc Cote thôi <laughs> Muộn quá là không được đâu anh em ạ à. Nên là tốt nhất là cặp sớm đi xin cái chuỗi cái nhỏ Ừ, với cả lúc này là chúng ta đang coi như là có một cái đội hình mà form mạnh ở cái giai đoạn này. Free roll cái nhở? Tôi chết rồi. Bây giờ phải làm nào đây? Bán bớt đi. Bán bớt đi. Từ từ đã. Bây giờ tôi đang tính xem là chơi con người nước hay là chơi con rồng mập đây. Con rồng mập thì nó uy tín nó khỏe hơn con người nước đấy. Chính vì thế tôi sẽ bán con Heaven Bomber Chưa bán được con nào cả anh em ạ Thôi tí nữa chuyển luôn Ui gặp luôn này Thằng này có vẻ to nhá da gấu hai con mèo à Có Goblin luôn Kẹp thêm cả con con, con heo Càng đấy Càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy Ui nhưng mà hình như tôi ăn được anh em ạ Hay quá Trông có vẻ rất giống mà tôi sẽ ăn được Hay quá nhờ được đấy, được đấy Hay Hay quá anh em ơi, cắt được hai chuỗi liền Tuyệt vời <laughs> Ok anh em ơi Ui, Thôi thôi thôi, chuyển gót luôn nào Thôi chuyển gót luôn anh em ạ Rôn cái này Rồi ok Chuyển gót luôn thôi à, ờ, Tôi sẽ bán cái con Heaven Bomber đi Bán Heaven Bomber và bán luôn Skull Hunter luôn Skull Hunter thì uh, không cần Chúng ta sẽ form bài level 8 Mà Skull Hunter phải level 9 mới cho được vào Nên là chúng ta không chơi Skull Hunter nữa Bán thôi Ok Anh em xem cái trận đấu trước Tôi có chia sẻ về cái bộ gót đỏ này rồi Là chúng ta chơi ở level 8 chúng ta đủ bộ anh em nhá Chứ chúng ta không lên 9 Đấy, ron nếu mà chơi là phải có co đúng không? Co thì co 3 sao mới chơi được là chúng ta sẽ chơi, chúng ta dừng lại ở level 8 nữa chơi thôi Ok Rồi Ừ. Tôi xin thông báo lại cho các anh em mà có thể là qua cái đoạn vừa rồi anh em không xem tua mất qua đoạn vừa rồi nha anh em nhá có thể diễn biến trận đấu nó trở lên là quá là không hay đấy nhàm chán khiến cho anh em có thể là anh em sẽ toa ờ, tua một phát qua cái đoạn đầu game và sang cái đoạn giữa game này luôn và đến cái đoạn này thì tôi cũng xin nhắc lại anh em nhá là kể từ cái clip này cho tới khoảng 6 cái clip nữa là những cái clip mà tôi sản xuất trước nha anh em nhá Đấy, trong cái tuần này vào ngày mai thì tôi sẽ đưa vợ tôi đi đẻ Chính vì thế tôi sẽ sản xuất hàng loạt các cái video để up dần lên Theo cái hệ thống là auto xuất bản ở trên Youtube Đấy, cứ đến giờ đấy là Youtube nó sẽ tự up lên thôi Cụ thể là 9 giờ tối hàng ngày nhá anh em nhá Đấy, thì ờ, cứ 9 giờ tối hàng ngày anh em vào kênh của tôi anh em có thể xem được Hoặc anh em có thể ấn vào cái chuông Nó sẽ hiện lên thông báo Đấy thì 9 giờ tối hàng ngày sẽ có clip ra hàng ngày cho anh em Tuy nhiên những cái clip đấy là những cái clip mà tôi sản xuất từ trước Đấy và tôi um, xin thông báo với anh em là nó sẽ không có tương tác theo cái kiểu là Hôm nay anh em uh, comment xong ngày mai tôi trả lời đâu Đấy hoặc là anh em có thể là donate ủng hộ tôi cũng như là anh em đăng ký hội viên Đấy Rồi từ từ nhá tôi sẽ trả lời cái bạn này đã lay liệu có siêu phẩm không thì ngày nào mà chả có siêu phẩm <laughs> ngày nào mà trở siêu phẩm anh em đấy mà nhất là khi mà cầm cái rank queen nhá cầm cái ạc rank queen chơi thì chắc chắn nó sẽ phải là siêu phẩm rồi anh em ạ <laughs> siêu phẩm hôm nay nhá mà u uh, đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi siêu phẩm hôm nay mà một solo với bốn uh, thì nó ông căng đấy anh em ạ đây rồi lên level 8 đủ bộ đã này ok bỏ con này ra rồi cái bộ này là cái bộ mà chúng ta không cần xếp nhiều đội hình Đấy Đội hình nó không cần xếp nhiều Chúng ta chỉ cần đổi vị trí con co thôi Nó sẽ rất là an toàn cho cái đội hình Có những cái đội hình mà chúng ta phải xếp cả đội hình Thì nó rất khó chơi anh em ạ Nhất là khi mà có gặp những cái đối thủ mà có người người ta soi hộ Soi hộ bài rất khó chơi rau <clears throat> này chắc là mất chuối, thôi xác định rau này mất chuối thôi Không ăn được Cho chuối cho đạt bé bỏng luôn cay nhở ơ không mất không mất không mất không mất không mất không mất không mất chưa chắc mất chưa chắc mất ôi kìa lướt thế thì lại mất rồi ui giời nào có được không được không ui giời được quá anh em ơi Thằng CC đặt bé bỏng nó xả hết sạch tiền nó cắt chuỗi tôi kìa <laughs> Không cắt được Ôi rồi hay quá Được rồi từ từ nhá Bình tĩnh, cái đoạn này là phải bình tĩnh, không vội Tiền bây giờ 50 tiền rồi mất chuỗi cũng được anh em ạ Mất chuỗi cũng được nhá Tầm này là gặp Hòa Cute rồi này CG dùng Cháy chưa gặp đúng không? Gặp lại một lần nữa là chưa gặp Gặp ở round 11, ok Ham vui chưa gặp Cẩn thận ham vui nhá Hết sức cẩn thận Đấy, còn ham vui, còn CC Tùng Cháy Ok, CC ham vui rồi CGM vui chơi uh, Wario đã kẹp vào là, là Marine rồi Chơi kẹp Marine và ăn tôi đây Nhưng mà chưa có Doom Ồ, chưa có Doom thì vẫn chưa ăn ở đâu Chưa có Doom thì vẫn chưa có cửa ăn bạn nhé Chưa Chưa Ui mà khỏe nhở Khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy Khỏe đấy, giết được con uh... Ồ, ok rồi, ok, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi Ăn rồi, hay quá hay quá anh em ơi ăn rồi thứ này là ăn rồi hay thằng nào vừa sang soi ấy nhở không để ý anh em ạ sẽ ăn rồi ok rồi nhá vậy là còn là cái thằng uh, cg dùng cháy đúng không để tôi xem lại là tôi tính lại một lần nữa xem gặp còn thằng nào ngoài cái thằng cg dùng cháy còn thằng CC dùng cháy với thằng QI à QI cửa Phật à CC dùng cháy là chơi 6 bit 6 bit TB2 à thằng QI cửa Phật là chơi um, uh, chơi chơi chơi ờ, uh, 6 Hunter Ok 6 Hunter Đây rồi CC dùng cháy đấy rồi Ăn nổi không? Ủa, mất chuỗi rồi Ơ, không không không không không Chưa chắc Ui rồi anh em ơi Ui rồi ơi Không <laughs> Ăn hết anh em ạ à. Ăn hết, ăn hết luôn Rồi, ngon rồi Còn cái thằng Hunter đấy quá đơn giản là gì nữa Gặp cái thằng thằng TB2 còn còn ăn được cái thằng uh, thằng uh, coi như là là, bốn bit TB 2 sao còn ăn được thì cái thằng Hunter cái tuổi gì mà ăn được tôi anh em ơi. <laughs> Ôi ôi thế trận này phải đánh xuất sắc thế nhở Đùa đấy Gặp càng những cái trận khó tôi chơi càng hay Hay quá anh em ạ Quy y cửa Phật coi như là chỉ có 6 Hunter thôi Đấy chưa kẹp được hai đỏ thoải mái luôn Ok Quá đơn giản Đấy Hay lắm Ôi kìa Ôi kìa Ôi kìa Ôi kìa Ui Ui Ui Ui Ui Đưa đưa Tôi chết tôi rồi Người lúc chết mất rồi anh em ơi Thôi bỏ mẹ bỏ mẹ ơi Bỏ mẹ rồi Làm sao giờ Làm sao giờ ăn được không nhở Ăn được không nhở Ăn được không nhở Ui Ui Ui ui ui Ui Ui rồi ơi súng rồi xong rồi À tại sao lại mất chuỗi cho thằng này Trời ạ à, Chán đời thế nhở Ui Không hiểu kiểu gì luôn nữa Thua được ạ Ảo thật sự luôn ấy Thề Ngớ ngẩn vai gà đài luôn Một cái rào mất chuỗi rất ngớ ngẩn luôn anh em ạ Ảo thật sự ấy Làm nào giờ <laughs> Tôi chả hiểu cái chuyện gì nó xảy ra nữa Qua bao nhiêu cửa ải khó khăn Trời ơi để đến cái thằng Hunter yếu hơn nó lại thua Không hiểu cái gì luôn Tôi đúng là bình thường nếu mà tôi cảnh giác cao độ ấy Tôi gặp đối thủ mạnh ấy thì tôi tập trung 100% sức mạnh cảnh giác cao độ thì tôi ăn được chứ còn tôi mà mà mà mà nói chung là là, là khinh địch một cái là bay màu luôn anh em ạ rất là hay như thế thôi thôi thôi, thôi không gầy nữa <laughs> nguy hiểm lắm anh em nguy hiểm lắm anh em ạ <clears throat> đây rồi rất tốt đồ rất ngon nhá đồ này là chơi gót là cực kỳ ngon luôn á ok dù sao thì cũng đã mất chuỗi rồi anh em ạ câu chuyện nó đã xảy ra rồi nên là chúng ta đánh cái đoạn này chúng ta từ tốn thôi anh em nhé không phải vội cái cái cái cái món đồ ở trong cái round 20 này tôi sẽ chưa lấy vội. Đấy, chúng ta có thể để dành một cái huyết trượng. Huyết trượng cũng cần nhá anh em nhá. Mà gậy tá cũng cần. Đấy, sau này ghép cái gậy hack và cái, cái, gậy uh, huyết trượng. Đều là những cái món đồ mà phải có nhá anh em nhá. Toàn trấn phái cả nên là chúng ta sẽ phải đợi thôi. Ui thằng này Thằng này lên live bullet live 3 sao rồi Thế thì khả năng vô địch là cao đấy Cái bọn Clyde này thì chắc chắn là tôi lướt là ờ, sẽ không vào máu đâu Khỏe ở đấy Ui vãi đáy thật Live vừa lướt live 3 sao ở round 21 ạ Xanh thế nhờ Cũng may đấy May mà mà cái round trước Chúng ta mất chuối cho thằng Hunter Thế mà nó lại là may Ồ Đúng anh em ạ Tôi nghĩ là ừ, vừa nãy là quyết định là chơi gặp cái bọn Hunter ấy Mất chuỗi cho bọn Hunter nó, nó là cái quyết định chính xác của tôi Anh em thấy không? Tôi tính đến cái mức độ như thế cơ mà Là tôi biết là cái round 21 là tôi gặp cái thằng Clyde CC đặt bé bỏng nó đang comeback bằng một cái con Live Blitz Live 3 sao Đấy anh em thấy không? Chính vì thế nó tương kế tựu kế đấy để mất chuỗi cho cái thằng ở cái round 19 ấy, quy y cửa Phật <laughs> Để cho làm gì? Để cho cái thằng Clyde nó đỡ xanh Anh em thấy tôi tính chuẩn không? quá chuẩn <laughs> chuẩn không phải chỉnh nhá anh em nhá chuẩn không phải chỉnh tính toán rất chuẩn những cái vị trí của tấn cơm đấy tính toán như thế làm gì để cho cờ line nó đỡ như là xanh xanh quá thì nguy hiểm anh em ạ đấy cái tầm này tôi vẫn thua đây mà có thắng các thằng nào đâu anh em thấy không đấy nhưng mà được cái là chúng ta sẽ mất chuỗi cho một cái thằng yếu ui rồi anh em ơi, tính toán tôi là nói chung ấy là tôi tính toán là tôi đánh một nước ấy là tôi phải tính cái chục nước sau anh em thấy quá quen rồi đúng không đấy. <laughs> anh em cũng nên quen dần nếu mà anh em chưa quen với điều này nhá anh em nhá ừ. đấy còn vừa lấy anh em thấy là tôi kêu ca cái đoạn bất chuỗi ấy. thực ra tôi đánh lừa anh em lừa anh em thôi đấy, để có một cái cú flot trick <laughs> anh em nhá rồi chúng ta tiếp tục vào trò chơi thôi anh em không lên bàn luận quá nhiều về cái vấn đề đấy không là nó sẽ tạo một cái tiền đề để anh em coi như là tranh luận coi như là rất gắt đấy <laughs> ở trên kênh chat anh em nhá thế thôi thôi thôi thôi, Ôi, uh, <laughs> gặp chuyện ờ, này có nhiều lay up phết nhở <clears throat> đủ cả luôn cả bit cả chín phe giờ cả gót rồi rồi uh, cái gì uh, cửa lai assassin chín assassin ui có đủ cả luôn tất cả các lay up luôn anh em ạ càng đấy <clears throat> trận này nó rất nhiều lay up nhá đánh trận hay thật Trận này nó cũng hay cô anh em ạ à. Dã man thật sự 8 người chơi ở mức rank queen với 8 live khác nhau Trời Quá hay luôn Tôi rất thích chơi những cái live, cái, cái cái trận đấu mà có nhiều live như này Những cái trận đấu mà nó hay ho như này tăng độ khó ở trong game anh em ạ à. Nhiều khi là nếu mà có quá nhiều client ở trong trận đấu nhá Tức là meta và quá nhiều bit thì chúng ta dễ dàng chúng ta chơi Ví dụ như là 9m để counter Nó rất là dễ dễ chơi bởi vì chúng ta chọn một cái con đường riêng đấy nhưng mà với một trận đấu mà 8 người chơi là 8 cái ông mà chơi layup khác nhau ấy thì không có ông nào counter ông nào cả như anh em nhá counter lẫn nhau đấy trận này có hunter này quy cửa phật là chơi hunter exorcist đấy cc tùng cháy là chơi uh, beat cc ham vui là chơi uh, ờ, 9 warrior uh, ngư lộc là chơi uh, 9 giờ cc đặt bé bỏng là chơi um, uh, Clyde đấy Clyde Rồi thì uh, ờ, CC Hoàng Cute là chơi uh, Goblin max Đấy, còn uh, Bumblebee Bumblebee là chơi uh, 9 Assassin Cuối cùng là tôi Là chơi gót người nước Ui anh em thấy không Đúng 8 ông 8 line up luôn <laughs> Đúng 8 ông 8, 8 line up luôn anh em ạ Không có bản cãi thì đúng 8 ông 8 line up Round 25 vẫn chưa có ai bay màu Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng là CG hoặc Cute là chơi Goblin max là sẽ bay màu rồi chưa gặp bit gặp bit thì chắc bay màu còn hai màu thôi không đỡ nổi đâu đấy tầm này ra bom thì vẫn coi như là bay màu thôi anh em ạ đấy mất kìa mất kỳ vậy ba kìa sẽ bay màu sớm thôi goblin mất đấy nhưng mà anh em thấy là up lên 10 ở round 25 up 10 quá sớm chơi goblin mất chơi roll ở chín rồi anh em ạ chơi 10 là là là hết tiền là không roll được anh em phải hiểu là khi mà không roll được mà không ra đủ bộ ấy thì là toang đấy cái bộ đấy là phải form sớm thì mới thắng được chứ còn muộn một cái là thua ngay mà thua thì làm gì có tinh hoa đâu đúng không chúng ta phải form được ở round 17 là phải lên 9 là luôn hết tiền rồi chứ còn để tiền mà lên 10 thì xác định thua luôn đấy, chơi nó, nó bị sai đấy anh em hiểu không rồi chết rồi tôi roll mà mãi nó ra con người nước anh em ạ hơi hơi hơi lâu đấy từ lấy giờ tôi vẫn đang ở level 8 đấy anh em nhá chứ còn tôi tôi tôi tôi tôi, cũng chưa chưa có lên được level 9 đâu Đấy mà bọn nó bọn nó có tiền lên 10 rồi anh em biết là là tôi đang bị thọt tiền như thế nào Chúng ta dừng lại ở 8 chúng ta roll quá nhiều nhưng mà nó không ra con người nước Thôi đen <clears throat> May mà đoạn đầu tôi giữ được máu tốt đấy Tôi có một cái lượng máu tốt Đấy nên tầm này tôi vẫn đang thua Nhưng mà thua với trên một cái tâm thế là Mất ít máu thôi chứ cũng không nhiều máu lắm Đấy mỗi round mất một chút thôi Mày thế mày gặp cái đúng kẹp cái con con con ách ở phía dưới luôn bờ ở vị trí con ách may lướt kịp trước khi là hú nhưng mà cũng mất nhiều máu đấy Mày qua lướt chết được con đuông rồi nhưng mà mất nhiều máu đấy anh em ạ, à. mất nhiều máu đấy. Thằng này nó kẹp vào Merlin rồi. Ủ. Càng đấy. 15 máu luôn. Quá càng. Rồi luôn tiếp rồi. Chơi cái bộ này là bắt buộc phải roll người nước 3 sao anh em nhá. Nên là tôi cứ phải người nước 3 sao đá rồi mới tính. Người nước 3 sao còn hai con đúng không? hai con nữa thôi anh em ạ luôn phát nữa chưa có đèn quá anh em ơi thực ra là quá đen luôn đấy bây giờ là round 27 rồi tôi bảo tôi lên 9 tôi roll thì không nói làm gì tôi đang ở 8 tôi roll đấy mà tôi có chuỗi đến cái mức mà tôi lên được 8 tôi có chuỗi mà bây giờ tôi roll từ nãy giờ vẫn 50 tiền roll mà cuối cùng là vẫn chưa ra được round 27 rồi quá đen <clears throat> Hy vọng là, là, là round sau nó sẽ ra cho tôi một phát hai con luôn Cho tôi để tôi có thể lên được 9 Thật sự là bây giờ mà nếu mà không lên 9 sớm thì khả năng toang là rất cao đấy anh em ạ Bây giờ là round 27 rồi Và cái sức mạnh của đội hình ấy Mày qua gặp cái thằng này Được được được được, được. Thằng này ăn rồi Thằng này thì chắc chắn nó ăn rồi anh em ạ <clears throat> Thằng này là cái thằng yếu nhất ở trên bàn cờ Đấy Goblin Max up 10 thì xác định là thua rồi Không ăn được Đấy anh em thấy là kể cả là tôi có đang ở 8 tôi vẫn ăn được thằng này Anh em thấy không Đấy, tôi vẫn ở 8 à, Có ăn được không? Liệu ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Ăn được anh em ạ Ăn được Tôi nghĩ là ăn được Một lướt nữa là đi Một lướt nữa là đi Đấy, ui, ui, nó bật khiên lại được Nhưng mà anh em ơi, tôi có hai con Thôi xong rồi Anh em thấy không? Đấy Mà thằng này lên 10 nó còn một đống tiền nó không sử dụng ấy nhỉ Đây thôi còn một con người nước nữa thôi anh em ơi Ron ơi Còn một con người nước đi Một con người nước nữa Chó xin một con nữa thôi Từ từ nhá Từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à, Rồi Thế tôi bỏ cái con uh, Tạm thời tôi sẽ bỏ cái con um, God of War ra Tôi sẽ cho uh, Saman vào anh em nhá Cho Saman bốn Saman vào luôn Từ từ đã bình tĩnh <clears throat> Chơi hai gót vậy Ok Ui cái round vừa rồi chết mấy thằng cơ à? Bây giờ tôi mới để ý Vậy lại Assassin với cả Goblin Mech chết rồi nhá Quy cửa Phật chơi uh, Hunter 6 Exorcist thì phải lên 10 Thằng này chắc cũng đi luôn rồi Bộ này phải chơi 10 Ui nhưng mà nó bắt được cái con này của tôi Ui rồi ơi Nó bắt được cái con con người nước của tôi Nhưng mà nó lại có cái con uh, súng 3 sao Thì vẫn đi thôi Vẫn đi thôi Vẫn đi thôi Ờ Vẫn đi thôi bạn ơi Rồi sao Cũng đi luôn Ui trận đấu Trận đấu này quá nhanh em ạ Trận đấu diễn ra rất nhanh luôn Bây giờ mới round 28 đi gần hết rồi kìa Rồi Người nước Một con nữa Một con nữa Ui ui đây rồi anh em ơi Rồi lên 9 6 đỏ thôi anh em ạ Chuẩn bị lên 9 Từ từ nhá bình tĩnh nhá Người nước lên được 3 sao thì nó lại ok Đấy nên là chúng ta bình tĩnh thôi Trên con đường lên 9 nhá anh em nhá Chứ còn cũng chưa cần phải là dí một phát lên 9 luôn đâu Đấy vẫn 46 máu Nhá anh em nhá Đấy, một vài round nữa thua vẫn được vẫn chấp nhận thua để kiếm được cái cái cái cái cái, um, cái hồi máu cũng được vẫn ok anh em nhá bình tĩnh không có gì phải vội cả bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh trận này là phải hết sức bình tĩnh anh em ơi cái tầm này nhá tôi nói thật với anh em hai thằng cc đi rồi đúng không hai thằng cc đi rồi là trận đóng nhiệm vụ là gì đóng nhiệm vụ là bây giờ là, là đi soi bài đấy <laughs> phải cẩn thận anh em ạ à. hết sức cẩn thận à đâu mới có một thằng đi thôi mới có một thằng đi thôi anh em ơi mới có một thằng đi nhưng mà đây chắc là thằng đi tiếp theo đúng không có đi được thằng này không thằng này đi được không ui đi được luôn này anh em này <laughs> tôi còn chưa đủ bộ đâu anh em ạ à. lắm máu đi rồi ui rồi ơi cửa lai tôi vẫn ăn được thằng cửa lai mới kinh chứ mà trong khi tôi còn chưa đủ bộ đâu anh em ạ à. tôi vẫn đang đánh ở level 8 rồi đấy đánh level 8 còn còn mới kẹp hai góp thôi mà cái con người nước này nó lướt chết được con con live black line ảo thật sự anh em ơi rồi Vậy là trên bàn cờ bây giờ chúng ta còn bộ bit Chúng ta còn bit, chúng ta còn uh, à, 9 phe giờ Và chúng ta còn bộ 9 warrior nữa thôi Ham vui chơi 9 warrior Tùng cháy Tùng cháy uh, chơi bit Cuối cùng là ngư lộc là chơi uh, à, 9 phe giờ Ok Rồi Cứ bình tĩnh Chơi gót đỏ này thì nó là một cái đội hình giữ máu anh em ạ Giữ máu tốt lắm Đấy nên là tôi cứ bình tĩnh thôi Không có gì phải vội cả anh em nhá Không có gì phải vội Đội hình này là cái đội hình mà chúng ta cù nhây được Đấy cứ để mà nó giết nhau thôi Anh em thấy không Đấy CC đặt bé bỏng bây giờ là đang có nhiệm vụ à sang soi bài cho hai cái ông còn lại còn tôi cũng không biết là đang soi bài cho ham vui hay tùng cháy counter tôi đây <laughs> anh em thấy không nó căng thẳng đến cái mức độ như thế tức là bây giờ là tôi là phải chống lại ở đây nó là bốn người đấy tôi lọt vào trong top này có nghĩa là tôi sẽ phải chống lại bốn người đấy Coi như là một mình solo bốn rồi đấy Bây giờ là phải xem là ghép cái gì Ghép cái gậy hack đi Tôi sẽ ưu tiên gậy hack trước Búa xét Búa xét có ghép không nhỉ Búa xét mà ghép thì sẽ cho con uh, heo cầm Búa xét này ghép cho heo cầm nó Còn tôi sẽ um, Cho con uh, người nước này cầm cái uh, Tạm thời sẽ cầm cái uh, ngọc giảm hồi chiêu Cho con uh, người nước cầm cái ngọc giảm hồi chiêu để nó có thể lướt được nhiều hơn Ok Ấy, ui mẹ nó sang Hai thằng nó sang nó thay phiên nhau nó soi nhá anh em nhá Anh em nhìn thấy thằng CC hòa cute không Thằng đấy cũng chết rồi Đấy tức là mỗi thằng là soi cho một thằng Đấy Mỗi thằng là soi cho một thằng luôn Tôi lấy ví dụ như là cái thằng uh, ờ, CC đặt bé bỏng nó soi cho thằng Tùng Cháy thì là cái thằng còn lại là cái thằng CC hòa Cute là sẽ soi hộ cái thằng Ham Vui. Thế thôi, chơi thế anh em thấy không? Ăn liệt chưa? Đấy còn còn thực ra là, là là chơi ở đây là người ta sẽ nói chuyện với nhau trong Discord, anh em hiểu không? Chứ người ta không có chat ở đây đâu, nên là chúng ta sẽ không biết. Đấy nhưng mà trong Discord là gặp nhau ở trong Discord ấy là nói chuyện với nhau trực tiếp luôn. Đấy, và anh ơi anh ơi thằng tuần cơ để con con con con uh, à, Grand Herat ở vị trí này này. Đấy cẩn thận nhá, cướp nhá đây là anh ơi cái con con con con ờ, người nước nó mẹ nó vừa linh sang phía bên trái đấy anh phải coi như là <laughs> kẹp cái con ờ, này ờ, cái con con con con, con gì con ách ở vị trí này để nó bay xuống một cái là hú kẹp nó luôn đấy anh em hiểu vấn đề chưa Càng lắm anh em ạ à. Không đơn giản đâu <laughs> Thật sự là không đơn giản đâu anh em Đấy Bây giờ đẩy một phát chết cả hai thằng luôn Thì là coi như là đỡ phải Coi như là soi Thế cho nó nhanh anh em ạ à. cái tầm này thì tôi cũng không sợ Doom nữa rồi Bởi vì tôi lên 10 là tôi kẹp được vào là là, là là là 4 Saman thì tôi không sợ Doom nữa Với cả anh em thấy là tôi đã tỉnh Tôi rất tỉnh tôi đã, đã, đã, đã coi như thêm một cái con nữa Đấy là cái con uh, God Apply lên được 3 sao đấy nên là rất có thể là sẽ đua một con gót độc lai thôi đấy là cái tầm này tôi không sợ đua làm đâu tôi nói luôn là tôi không sợ Doom Chắc là tôi sẽ tiến là, là, là ngư lộc đi đi, đi đi đi trước bọn kia rồi Anh em ạ, ngư lộc phải chắc đi rồi Gặp cái bộ counter Ok Hay quá Đấy, Nếu mà nói về cái vấn đề là là, là, là sợ nhá Thì tôi, tôi uh, cái đội hình của tôi ấy nó sẽ sợ cái đội hình của Tùng cháy hơn Đấy à, Gót đỏ sợ bit hơn là sợ Wario Đấy Tùng cháy thì là chơi bit, Còn CC ham vui chơi Wario thì rõ ràng là Wario thì tôi không sợ lắm bởi vì là nó chỉ sợ cái con Doom thì con Doom nó Doom vào uh, Chắc chắn là sẽ rất khó để có thể Doom được vào con người nước của tôi rồi Đấy còn cc Tùng Cháy thì chơi bit thì nguy hiểm hơn Đấy nguy hiểm hơn nhiều Bit thì thì gót đỏ này nó sẽ phải là là có con uh, Omen thì nó đỡ sợ bit hơn anh em ạ còn cái tầm này thì nói chung là vẫn khá là sợ bít đấy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận với cả hai thằng đấy rồi tôi nghĩ là nếu mà một round mà tôi đẩy hai thằng đi thì coi như là trận đấu này coi như kết thúc luôn <laughs> ok gặp thấy thằng này ok <clears throat> hay quá ui ui biến được cái con con con con con con uh, ờ, Gorito anh em ạ biến được Domilito thế là coi như là ở trong lồng luôn ô <laughs> Đi rồi bạn ơi, CC Tùng cháy Chào nhé, chào nhé Đấy Khi mà úp lồng này là con ờ, người lướt của tôi Nó có thể ờ, là xong cái cooldown Nó lướt lướt được phát lửa Ôi rồi ôi anh em ơi Bên kia thì CC em vui cũng đi luôn Trời ơi anh em ơi Một coi như là một mũi tên trúng hai con nhặng <laughs> Không có cơ hội để có thể coi như là soi bài để counter rồi anh em ạ Dã man thực sự luôn <laughs> Ui mà cái trận đấu này nhá Anh em có tin được không là đang chơi ở cái mức rank queen mà coi như là top server luôn đấy và anh em có tin được không là tôi kết thúc trận đấu ở round thứ 34 <laughs> tôi chơi trận này cũng phải gọi là xuất sắc đấy chứ nhở ồ được đấy và kết thúc con game thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung, bạn Hiền Nguyễn và bạn Dương Hương đã donate ủng hộ cho tôi. Bên cạnh đó tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Hay, anh em Tài Nguyễn, anh em Mạnh Trần và anh em Tuấn Vũ đã donate bằng cái lời cảm ơn ở trên YouTube ủng hộ tôi. Và cuối cùng xin cảm ơn anh em Đỗ Công Trí đã đăng ký gói hội viên ở trên kênh.